anh em nào chưa xem anh em có thể lên YouTube gõ uh, trình tướng bóng đá hoặc là soi kèo cúp C1 uh, soi kèo cúp C1 châu Âu để ra những cái video của mình uh, và anh em đừng quên uh, follow cũng như đăng ký cái kênh và cũng như theo dõi cái trang fanpage của mình đó à, và nhắc lại anh em lưu ý là hiện tại cái telegram cũ à, đã ngưng hoạt động và cái nhóm cũ đã ngưng hoạt động anh em nào còn trong nhóm à, và gặp những cái người lạ à, giả dạng mình thì anh em à, à, xóa chặn và anh em báo cáo đấy báo cáo và anh em liên hệ lại qua cái Facebook của mình đấy nhóm cũ đã bị hack và liên hệ qua Facebook cái cách tìm kiếm Facebook thì rất là đơn giản anh em à, mở những cái clip mở những cái clip của mình lên anh em mà bấm ở, ở bên dưới đấy bấm những cái đường link ở bên dưới đấy thì nó sẽ à, nó sẽ ra à, nó sẽ ra cái à, fanpage mới của mình đấy và kết bạn Facebook trực tiếp luôn à, để tránh bị giả dạng anh em đấy tốt nhất là anh em à, kết bạn qua cái đường link này đấy à, còn lại thì anh em muốn tìm kiếm đó tìm kiếm qua cái à, Facebook của mình thì chỉ đơn giản thôi anh em lên Facebook à, gõ kèo bốn chỉnh tấn viết liền không dấu nó sẽ ra cái trang cá nhân của mình đó ra trang cá nhân của mình à, và tiếp tục nữa là cái à, fanpage thì anh em gõ tt ở tt đó là chỉnh viết tắt của hai chữ trịnh tấn và gõ cái số điện thoại nữa tt cộng số điện thoại nó sẽ ra cái trang chính chủ của mình ok nha anh em đó nó sẽ ra trang chính chủ mình anh em vào đấy để lại cho mình cái tin nhắn là mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, và cũng xin chúc mừng cho tất cả những anh em trong cái cuối tuần rồi thì anh em hút rất là nhiều nhận những cái mã kèo ví dụ MU, Dortmund, Atalanta, Tottenham ấy và hút cái xuyên năm đó và anh em à, về bờ rất là nhiều và anh em à, xem những mã nào thì anh em có thể vào fanpage của mình đó nhớ là cái thông tin chính chủ là anh em gõ tìm kiếm TT à, 0336006341 đó, hoặc là cái trang cá nhân của mình đó kèo bốn trình tướng còn lại thì à, đó là có những cái mã định danh ở username ở bên dưới này là mới đúng nha còn lại là là giả mạo hết đây đây là giả mạo nha anh em đó giả mạo hết nha đó à, và à, tiếp theo à, mình muốn gửi đến anh em một cái cặp đấu cũng rất là hay à, đó là cái trận đấu trong khuôn khổ cúp C1 châu Âu à, giữa hai à, đội bóng Inter và Porto đó thì Ờ, ở cái lượt đi thì Inter cũng à, đã có cái lợi thế khi à, giành chiến thắng à, với tỷ số 2-1 à, ờ, rồi đó và cái trận lượt về này đó, cái trận lượt về này đó à, xin lỗi à, cái trận lượt đi chưa chưa đá nha anh em đó lượt đi chưa đá mình nhầm à, đây là cái trận đầu tiên thôi trong vòng 18 thôi thì à, liệu à, cả hai à, đang có phong độ trong giải quốc nội rất là cao à, và hiện tại Inter đang được thi đấu trên sân nhà à, liệu Inter có chiến thắng được Porto hay không anh em cùng nhau à, mổ xẻ và phân tích đó để anh em có thể lựa chọn cái tỷ lệ kèo à, cho nó hợp lý Ok, à, xét về cái sự chuẩn bị và cái à, mặt phong độ thì rõ ràng ở cái trận lượt đi này thì Inter có cái sự chuẩn bị rất là tốt. Đó là họ đang thắng tới 4 và chỉ hòa một trận trong năm trận gần đây. Và trận gần nhất thì họ cũng đã đại đã bại Udinese với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ Serie A. Và nhìn luôn, tính luôn trên mọi đấu trường thì cái thành tích của ờ, Inter Milan đang đạt được cái phong độ rất là cao. Ờ, chỉ thua đúng mỗi uh, uh, Empoli do bị cái thẻ đỏ thôi, còn lại thì họ thi đấu rất là tốt đó, và chắc chắn. Đó. Uh, trong khi đó uh, bên phía ở Porto ở bên phía Porto thì họ cũng đang có cái phong độ cũng cực kỳ cao không kém về Inter nhưng xét về cái uh, cái cái tính chất của cái giải đấu uh, thì giải đấu Bồ Đào Nha thì sẽ không có tính cạnh cạnh tranh cao uh, so với uh, giải Ý đó Porto với Sporting với Benfica rồi có hai ba ông đó làm tới làm lui rồi trong khi đó Inter uh, cả À, một dãy rất là nhiều những cái câu lạc bộ cạnh tranh rất là quyết liệt đó cạnh tranh rất là quyết liệt luôn rõ ràng xét về mặt à, giải đấu thì rõ ràng à, Inter vẫn nhỉnh hơn về cái phong độ về cái chất lượng đội hình về cái chất lượng của giải đấu nữa đó và thêm nữa là có cái tiếng nói trong cái lịch sử thì những lần gặp nhau gần đây thì Inter đều có cái kết quả rất là tốt trước Porto. Bằng chứng là trong 3 trận gần nhất thì Inter đều có 3 cái chiến thắng với tỷ số cách biệt ít nhất tầm khoảng một bàn và có những trận thắng cách biệt lên tới hai bàn luôn. Đó, đó là cái thống kê uh, trong các quá khứ để cho anh em có thể tham khảo được và một cái điều nữa mà chúng ta có thể quan tâm tới uh, Inter trong trận đấu này đó là chân sút chủ lực uh, Lukaku cũng đã quay trở lại uh, cái tìm lại cái cảm giác ghi bàn ghi bàn đó khi uh, dạo gần đây thì cũng ghi bàn rất là nhiều đó và uh, phía phía bên kia thì uh, phía bên kia sân thì Porto ở uh, Porto tuy ở uh, tuy là có cái phong độ tốt nhưng anh em thấy về thành tích đối đầu thì sẽ không bằng Inter rồi đó cho nên cho nên đây là một cái kèo đấu mà à, nhà cái cũng như giới chuyên môn đang đánh giá rất là cao Inter à, khi bước vào trận đấu này à, đặc biệt là họ có cái lợi thế sân nhà và phong độ ổn định trong khoảng thời gian vừa qua đó à, cho nên ở cho nên với những gì à, mình đã nhận định cho anh em thì anh em có thể đặt niềm tin vào cửa Inter trong cái trận đấu này à, bởi vì đây là cái lợi thế sân nhà ở rõ ràng Porto bước vào trận đấu này thì chắc chắn họ sẽ tìm kiếm cho mình ở một cái à, thế trận phòng ngự để tìm kiếm cái à, cái ít nhất là một điểm trước khi trước khi quay về à, sân của mình à, và anh em thấy cái trận gần nhất à, trong cái giải quốc nội thì cầu thủ quan trọng là Tony Martinez à, Tony Martinez thì cũng đã bị dính chấn thương đó và nhiệm vụ ghi bàn hôm nay à, đặt vào mỗi chân sút chủ lực Mehi à, Temeri đó Temeri là cầu thủ người Iran anh em biết rồi à, ở những cái giải đấu à, trước đó ví dụ ở World Cup thì à, anh ta cũng à, cũng thi đấu tương đối tốt thôi chứ chứ để là cái dấu ấn thì không có đó và cái trận đấu gần nhất thì cái chân sút chủ lực này đang à, vắng à, vắng mặt đó ảnh hưởng rất lớn à, ảnh hưởng rất lớn đến cái cái cái hàng công của Porto cho nên bước vào trận đấu này thì ngoài bất lợi về cái thành tích sân bãi trên sân khách thì họ cũng phải mất đi cái chân sút chủ lực rất là quan trọng đó còn cái trận gần nhất thì họ thắng Sporting đấy họ thắng Sporting với ờ, tỷ số à, tỷ số 2 à, tỷ số 21 thì PP đã được dâng cao lên ấy và thêm một cái cầu thủ này nó chấn thương nữa cho nên à, vắng đi à, những cái cầu thủ rất là quan trọng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến à, cái cái hàng công của bên phía à, bên phía Porto đó còn lại thì anh em để ý là trong những trận sân nhà gần đây thì Inter thi đấu rất là tốt và chắc chắn đó đó, và trận gần nhất họ cũng có chiến thắng 3-1 rồi đó à, và với những nhận định trên đó, thì chúng ta xem cái tỷ lệ kèo à, của à, nhà cái nó như thế nào và cái kèo mà mình à, muốn nói với anh em là cái kèo mình thấy khá là ok đó là chúng ta chơi cái kèo thẻ trong cái trận đấu này đó cái kèo thẻ là cái kèo mà mình chốt trước cho anh em đó là anh em có thể nằm sporting chấp thẻ cũng được hoặc là anh em anh em đi về cái kèo à, cái kèo tài thẻ đó bởi vì sporting hoặc là những cái đại diện đến từ bồ đầu nha ví dụ benfica hay là à, hay là à, Benfica, Sporting hay là Porto là những đội bóng này thẻ rất là nhiều ở ra đấu trường châu Âu họ đá rất là rắn đó và cộng với cái lối đá của Ý đặc biệt là Inter thì chắc chắn cái tỷ lệ thẻ nó sẽ sẽ cao và bằng chứng là trong 7 trên 8 trận gần đây thì tỷ lệ kèo tài thẻ của Porto luôn luôn ờ, luôn luôn cao đó kết hợp với Inter nữa thì mình tin chắc cái kèo thẻ này rất là dễ cho để chúng ta chơi đó mà uh, cái kèo thẻ thì cái kèo chỉ đánh trên trang mới có thôi đó anh em muốn chơi thì cứ liên hệ mình đó còn quay lại chúng ta xem cái tỷ lệ kèo chính nó như thế nào à, cái tỷ lệ kèo chính ở thời điểm hiện tại thì nhà cái đang niêm yết cái mức inter và chấp 3 phần tư ban đầu thì chỉ có chấp à, nửa trái thôi nè đó nửa trái và đang nâng dần lên mức chấp 3 phần tư rõ ràng nhà cái đang rất là tin tưởng à, Inter Milan ở trong cái trận đấu này đó thêm nữa thì Inter đã không thua kèo rồi, dạ. 3 trên 4 trận đối đầu vừa rồi trước Porto và lúc này thì Inter đã thắng kèo 3 trận sân nhà gần đây rồi. Đó. À, và bên kia sân Porto thì họ đang khiến giới đầu tư cũng như anh em đang à, dè chừng khi họ thua kèo 2 trên 3 trận đấu vừa qua. Với những nhận định trên, với những cái thông số trên thì rõ ràng mình vẫn à, kết cái kèo Inter chấp vào phần tư hơn. Đó, hoặc là anh em có thể đợi kèo hạ xuống à, chấp nửa trái để vào cũng được. Đó còn lại thì kèo tài xỉu rất là khó rất là khó nói trong cái trận đấu này đó, bởi vì nhiều khi uh, Porto uh, đến với cái trận đấu này uh, bằng việc họ đá thủ cho nên uh, cho nên uh, tỷ số nó cũng không nhiều và cả hai chơi thận trọng đó nhưng trong bóng đá thì chúng ta không nói trước được điều gì bởi vì anh em thấy theo cái thống kê thì ba trong bốn trận đối đầu vừa qua Inter và Porto đều có tổng số bàn thắng vượt mốc tài hai trái rưỡi đó à, và cái trận đấu gần nhất của Inter thì cũng có cái kết quả tương tự và 2 trên 3 trận đấu gần đây của Inter Milan uh, của Inter Milan và 2 trên 3 trận đấu mới nhất của Porto và cũng trong cái cúp C1 châu Âu thì cũng có tối thiểu 3 bàn trên một trận rõ ràng cái kèo tài à, được giới chuyên môn đánh giá rất là cao trong trận đấu này ờ, nhưng nhưng mới cái quan điểm cá nhân của mình kèo tài hay xỉu là đợi vào trận xem đội hình và xem thế trận nó đá và chơi đó nếu anh em đánh cái kèo tài anh em báo ngoài thì chắc chắn anh em gãy ví dụ anh em báo một trận 20 củ đúng không thì 50 50 oh, lỡ Inter hay Milan thắng tầm khoảng 1 0 2 0 thì sao thì em sao bờ luôn còn khi chơi chung với mình mình sẽ chỉ cho anh em cái cách đánh rung đúng không đó đánh rung chúng ta ờ, đánh chỉ cần hút một mã thôi đó gọi là chúng ta nhồi đó chúng ta đánh rung Còn là chúng ta đánh gốc đánh thẻ thì ờ, ví dụ như nó không về ba bàn nó về hai bàn rơi lên Milan thắng 1 0 đó, hoặc là 2-0 thì anh em vẫn lại đó, từ hòa cho tới lại còn anh em báo ngoài thì chắc chắn rồi ở từ gãy cho tới gãy thôi tại vì anh em không biết thế trận nó đá như thế nào đó anh em báo xong anh em đi ngủ thì làm gì anh em biết đúng chưa đó, những cái trận đấu này nó khuya mình báo qua thầu chưa chắc nó nhận kèo anh em anh em phải báo trước ờ, bảy tám giờ tối à, anh em báo thì anh em đi ngủ thì anh em báo làm cái gì ờ, đúng chưa đó đó là cái cách anh em mình chơi đó kèo được ừ, cảm thấy nó không được thì tôi chơi đánh góc đánh thẻ đó vậy thôi rất là dễ đó thì ờ, với những nhận định trên thì hy vọng anh em có thể lựa chọn cái tỷ lệ kèo cho hợp lý còn video trên đây chỉ là nhận định mang tính chất chủ quan thôi trước giờ cũng lăn thôi và uh, mình sẽ chốt lại mã kèo nào uh, sau khi uh, chốt ở trong nhóm để cho anh em chơi chung với mình chúng ta chơi còn anh em xem trên video uh, là kết kèo nào theo kèo đó không kết thì đánh ngược lại trên hay dưới tài hay xỉu là do anh em tự quyết định đó mình chỉ đưa ra uh, những cái thống kê những cái thông số để cho anh em tham khảo thôi đó còn lại cái mã kèo chắc nhất thì liên hệ qua facebook của mình đó cái cách tìm kiếm qua facebook thì cái cách tìm kiếm trang fanpage thì anh em gõ tt ở 0336 00 6341 đó còn tìm kiếm trang cá nhân thì anh em gõ như lúc nãy mình nói để tìm uh, đến mình đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể đó thì video phân tích và nhận định về trận đấu Inter Milan và Porto của mình xin được kết thúc tại đây. À, nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình cái like, cái đăng ký kênh, ở chuông thông báo à, và đừng quên bình luận ở bên dưới Inter có thắng cách biệt được Porto hay không và tỷ lệ kèo này à, nó như thế nào, à, tỷ số là bao nhiêu anh em bình luận để mình có động lực mình lên tiếp những cái video chất lượng hơn. Ok xin chào hẹn gặp lại anh em vào những video sau.